Hello xin chào mọi người Cảm ơn mọi người đã đến với channel của mình Và mình làm vì đây Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến vài mã các đạo sinh cho mình sẽ xuất support nhé các bạn Trước khi bắt đầu video mình mong các bạn này là cho mình một like Một đăng ký kênh ủng hộ mình nhé Và đừng quên bắt các chúng bạn để nhận thông báo mới nhé khi mình làm video mọi nhẹ Khi trong video lần trước thì mình đã có xây dựng một cái chỗ để đúng à, nào đâu siêu tốc như thế này thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ xây dựng một cái bầy cá à, siêu to khổng lồ nhỉ chứ cái bầy cá thì nó khá là nhỏ gọi là cái hô cá này thì bây giờ chúng mình sẽ nướng một ít bò một ít cá vào đây để làm phân cưỡi nhẹ bỏ vào đấy nữa hiện nay thì mình làm bỏ tháng rồi bây giờ thì đang hạt như thế này là những lon nung này nó từ nó hoạt động Tại sao cái lon nung nó không hoạt động ra sao mặt bằng ra này khả năng họ kẹt lại thôi á bây giờ phải xử lại thôi sẽ mở à anh tại sẽ mò chợ hướng mở vào đấy ơ ra ra ra ra đấy bò một ít thằng ra nữa đã đủ chứ nhỉ nhỉ nó hẹp rồi đấy bây giờ thì chị nó sẽ được chuyên ra đấy nè đấy thì bây giờ thì mình sẽ đi đến cái chỗ vuông san hô để lại một ít san hô nhẹ kia Cảm ơn Samo đã cho mình là lưu tà đồ ở phía này Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lên đường đi đến cái chỗ à, Cái chỗ vương Samo này thôi Đi mình sẽ đi vào hướng này này nè cho mình sẽ đi ra hướng này đấy đi qua cái và khuyến nghị câu của nguyên ngữ thì có cần mẹ lại không đấy Three days later. Đấy thì mình là đi em vừa muốn sẵn hôm nay đấy nhẹ Thế thì mình sẽ lại cái cấp đầu mai mai của mình đã để thả một ít là săn hô này nhỉ Không biết mình có đứa thủ ở những chúng ta Ôi dài ôi Không có đâu Một cái thời gì nữa Ấn gọi nhiên cảm ơn tội rồi Ơ Đấy, cái cấp đôi bên mai tiếng ngọ xè Đấy, mà sẽ rơi đá tại lại sao Zano lúc nãy chứ không nó sẽ không hư như à, cái cấp bình thường này mình sẽ thử ra cái cấp bình thường cho các bạn xem đấy cái này bạn dùng cái cấp bình thường nên nó sẽ bị bị mặt như thế này nè đấy ba phần này thì nó sẽ bị bị nhanh cái chạy này nè đấy thì mình sẽ sử dụng này à, cấp à, kim cương mà nó nó còn trong đầu như này thì mình đau lại đấy thì mình đặt đây nha bây giờ thì mình sẽ mặc cảnh và à, đúng rồi là đấy trang trí một ít ở phía trong cái bầy cả của mình đã bắt thế bắt ui ui nào bay vào cho chuẩn nào vẫn vâng. ừ, ok ok bây giờ vào đấy bắt trang trí một ít xong rồi phía trong này nó nào mình nhiều thì mình sẽ trang trí này Đây Một ít à, dưới một vị nữa Mình cho nó xả xuống bị thắng Này Quay cho cái bài hát đấy Ừ Ừ Rồi Bây giờ thì đi sáng thì bên à, cái chỗ ham TNT à ham thuộc súng nên để lại một ít thuộc súng để à, ham ra chạy TNT nhỉ mới sẽ chạy TNT để à, ham cái chỗ à, để kích hoạt bom để làm một vai một cái hộ nhân tạo ấy để à, làm để cái nhà chứ các em mọi cái em này thì là hô vậy rồi hay là mình sẽ làm ở này ta uhm. Điều này là khá, khá chỗ này thì mình thấy có khá là được điều này Thế là thì nó không cần là này dùng để làm cái hậu nữa đâu Thế đi vào nhà dụng này để hôm sau làm TNT à, để hôm sau làm để máy này mình chuẩn bị ở đây và anh chỉ một ít sano thôi pin sẽ sáng rỉ bằng khối sano này thì lan anh mà cả sano như ở bên ngoài ấy ấy cái cái chỗ lúc ấy ấy mình sẽ đặt lúng túng như thế này cái nước rồi theo tại lại là san hô học ra này cũng được ừ em là chạy chưa thôi đánh gì nữa hôm nay còn khoảng một cục năm một ít san hô này đấy còn đấy cũng phải có một ít san hô cho em nghe đánh ớt à phải bên này nữa chứ đây giờ là ok nè thôi bây giờ thì chẳng phải san hô thì vào thì chẳng ngay thôi đây đấy đây đây đây đây đây đây cái cụ bên này ôi sẵn luôn đẹp thế rồi thế thì em thấy một tí tiếng mũi bì là phải hôm nay đấy đấy đây đây đây đây đây nữa đây rồi để ra xong cái bài chết ra thì mình sẽ tới vị trên câu số nào nên chúng nó khá là nguyên buồn ban đêm thì nhìn chắc nó sẽ đẹp hơn bây giờ thì đi vào nha xem có một ít lạ không đưa ra và trang trí xung quanh hồ thôi và đi cũng đụng bụng không thắng ra đây uhm. bây giờ thì đang có một chuyện để đi bắt cá thôi à đây nó còn nhiều này bằng tâm ừ. hạt sạch ra được coi à lại một kịp đen long chứ đen long ui nghĩ nhà đây mình sẽ tặng tệ đấy một kịp nè mình không được đâu đấy Hãy đẩy nữa hôm nay ông sắp được xong sao mình nối rô cũng được đấy nhưng mà rô thì mình chỉ đánh với nó thế thôi thì mình thì nối vai nó là thấy nhìn cho nó đẹp mình chỉ như như thôi ta à còn lên một con nữa hôm nay thì có khăn nhưng có khăn ta thôi cứ thắng đây thôi bên này là để coi trong bị phía bên này đi không trong được anh bị không được nó sỏi ha nhớ từ đời cảm spawn nó thôi cảm support sao toàn ngực người ta ok làm anh em không bị con cả nó không ta bắt vai con sáng bảo vệ bên lâu nào cả đi mở đấy đấy nào để đưa cái sáng ban tôi và ban mới đó đấy đấy rồi đấy à, để được coi à, đúng rồi có khá là nhiều bạn bảo mình uh, nâng cấp cái đèn hiệu của mình lại nãy thì hôm nay thì mình sẽ nâng cấp cái đèn hiệu của mình là luôn nhé Mệt mình con những quàng ghi để mình cắt ra Con sẽ đẩy Kim cương thì mình nấu giờ không đi mai hả Ý có từng này vì kim cương à, à, à khi đang sẽ là các bạn sạc đây Thì trong video hôm sau thì mình sẽ cố gắng đi máy thật là nhiều kim cương à, để về à, làm cái này ừ, để mình sẽ làm thôi nhận hạ hai ô đẩy ra đi đấy tương lai có đường ta đấy lấy nước Ui, chịu rồi Nha, có quả mình chịu rồi Chẳng ngủ tắm một chắc ở đấy Tắm trường hợp sắp bón quả người thì Toán vậy, Rồi Cái này nó Em đọc lấu thế Đây Hmm về ở dưới máy phóng của mình đã có hiện như sẵn ra nhưng mà tạo ra đó xem này không ui này cái trắng này nhiều không ui khả nhiều đấy rồi tạo thành khẩu hiện nào đấy monster thạch cội luôn sẽ này là một cái à thôi lấy hết luôn ừ, ừ, ừ. nêu sẽ cứu lại hôm nay phòng rất là hiệu quả gì đấy đó đấy nay thì mình phải cũng sắp mình sẽ thêm một cái với láng siêu to khổng lồ ấy nhìn giống như là đẹp đấy đấy ừ. thì làm được thêm một thanh từ là hải đáng làm máng nâng cấp đen hiệu lên mức đầu thả nhất à. nó bây giờ thì mình sẽ phải đi ta phải trong nhà để một ít đâu à để một ít một viên kim cương này ăn lăn thấp, thú vậy thôi đi đi đừng cứ sầu luôn nhé, từ tao ra đừng lại luôn đây đấy đấy trước mạnh đi hay là mày cáo hay là sẵn cứ thế mình sẽ thằng sức mạnh đi đấy sức mạnh sức mạnh này á ok 12 cái sức mạnh máu đó là cái chỗ này nó toàn sạch nên sức mạnh máu đó phải rồi uhm. Dạ ok các bạn cảm ơn các bạn đã xem được cái điểm này nếu các bạn thích video này là cho mình một thứ hay một hay cái nhóm của mình nhé và đừng quên vào cái chúng bạn để nhận thông báo mới nhất khi mình làm video mới ngày cảm ơn các bạn đã xem lại clip này các bạn muốn mình sẽ dừng cái gì thì hãy comment phía dưới phần bình luận nhé cảm ơn các bạn rất nhiều bye bye bye bye